Xin chào anh em nhé, chào mừng anh em quay trở lại với KC Kèo à, Ngày hôm qua thì anh em chúng ta cũng đã chiến thắng cũng như là à, có à, theo dõi các trận đấu mà mình đã đẩy lên đúng không? À, trận đấu mà mình đã làm ngày hôm qua đấy là ba trận đấu à, Một trận đấu giữa à, Slovenia và Thị à, và Na Uy cũng như trận đấu giữa Ấn Độ, Singapore này và trận đấu đấy là trận đấu giữa Tây Ban Nha và Thụy Sĩ thì những anh em ở trên kênh ấy thì à, anh em chúng ta à, hầu như là hòa kèo khi mà trận đấu giữa Na Uy và Slovenia thì mình đã cho anh em đấy là đi Na Uy cũng như là đi cái tài thì anh em cũng hòa tiền đúng không? Cũng như là trận đấu giữa Ấn Độ và Singapore. Mình cũng cho anh em đấy là đi Ấn Độ uh, chấp uh, 0.5 thì anh em chúng ta ngày hôm qua thì uh, cũng không có chiến thắng cái mã kèo này mặc dù thì Ấn Độ đá cũng rất là hay anh em tuy nhiên thì uh, họ dường như là họ lại không muốn ghi bàn vào lưới của Singapore vào trận đấu cuối cùng, đó là trận đấu giữa Tây Ban Nha và Thụy Sĩ. Thì anh em chúng ta cũng hòa kèo cái trận đấu này khi mà chúng ta đi cái Tây Ban Nha chấp 1 cũng như là đi cái mã kèo cả hai đội cùng ghi bàn. Đấy. Thì mình cũng nhận định với anh em rồi. <clears throat> Đấy, trận đấu này thì uh, với cái việc mà Thụy Sĩ cũng như là Tây Ban Nha uh, họ uh, thi đấu theo cái kiểu là giữ chân cũng như là cũng không ờ, phải là quá quan trọng lắm về cái giải đấu này. Đấy, cái việc mà có bàn thắng của hai đội là điều dễ hiểu anh em. Thì ngày hôm qua thì những anh em ở trên kênh thì anh em chúng ta cũng ờ, thua mỗi cái mã đấy là Ấn Độ đúng không? Đấy, mình cũng nói rồi, trên kênh thì chỉ là những cái mã kèo tham khảo thôi. Còn ở trong nhóm thì kể cả anh em có thua kèo thì ờ, anh em chúng tôi cũng sẽ xoay kèo cho anh em nhé. Ngày hôm qua thì ở à, cái lượt trận 11 giờ đấy thì có đá trận Slovenia Na này, rồi là trận đấu giữa Bắc Ireland và Kosovo. Đấy, trận đấu này thì hòa kèo khi mà Na chấp 0.75, tuy nhiên thì vẫn ăn cái tài 2.25 anh em. Đấy, trận Bắc Ireland uh, được chấp 0.25 thì anh em chúng ta cũng đã húp rồi. Đó. Khi mà trận đấu này hòa kèo thì cuối giờ anh em chúng tôi còn đẩy tiếp cho mọi người một cái mã kèo dung. Đấy là cái mã kèo tài 2.5 khi mà tỷ số một đều anh em. Đấy. Thì anh em chúng ta lại có thêm một uh, cái chiến thắng nữa, đấy là cái tài 2.5 đúng không? Đấy. Tiếp đến là trận đấu 1 giờ 45. Loạt trận 1 giờ 45 anh em. À, à, chúng ta đi à, đội à, bồ đi bồ đi khách chấp 0.75 cũng như là đi cái xỉu 2.5 thì trận này anh em chúng ta hòa kèo này à, tiếp đến là trận đấu Tây Ban Nha cũng uh, như là cái tài 2.5 đấy thế thì mình cũng đã uh, có gợi ý cho anh em trên kênh rồi đúng không đấy thì anh em chúng ta cũng hòa hai cái mã cái này và này tuy nhiên thì đấy có một cái mã kèo xiên cho anh em đấy, cho anh em chúng ta lại kiếm lãi cái mã kèo xiên này thì uh, một ăn bốn anh em đấy đấy tính ra anh em chúng ta đi những cái mã kèo xiên này thì lại hay hơn là đi những cái mã kèo như thế này đúng không anh em đánh bốn cái mã này ăn cả bốn cái mã này thì vẫn không bằng một cái mã kèo xiên đấy anh em đi uh, ví dụ như anh em đi uh, mỗi cái mã kèo là một triệu đi đấy, ăn cả bốn mã này 4 triệu đúng không một mã này bỏ một triệu thôi ăn 4 triệu đấy hợp lý không anh em đây là cái lợi thế mà anh em ở trong nhóm cũng như là những anh em cầm trang nhé anh em sẽ được uh, uh, xoay kèo cũng như là được đẩy những cái mã kèo dung và những cái mã kèo xiên đó thì tất nhiên rồi đã vào trong nhóm của mình thì anh em phải chơi cùng một trang thì mới có thể xoay kèo đẩy kèo cho anh em như thế này được cũng như đây là cái điều kiện để anh em vào nhóm nhé chứ không ờ, cứ thẳng chơi một trang cũng như là những cái thằng báo có ngoài anh em chúng tôi cũng không biết là thành viên mới là như thế nào cả đúng không chúng ta cũng không quen biết nhau vì vậy nên là tránh cái trường hợp là lệch với nhau sau này thì anh em cứ phải đạt được những cái điều kiện ở trong nhóm để anh em ờ, chúng ta có thể đi đường dài với nhau cũng như là hợp tác với nhau lâu dài đó còn bây giờ thì à, hết lượt trận à, dạng sáng ngày à, hôm nay rồi thì lại tiếp tục với những lượt trận của dạng sáng ngày mai anh em Đấy, trận đấu giữa uh, đây, Áo và Croatia cũng như là Đan Mạch và Pháp uh, <clears throat> Pháp thì uh, với Croatia thì cũng đã có những cái chiến thắng ở cái lượt trận trước rồi đúng không uh, đá thằng Pháp trước đi à, Pháp và Đan Mạch à, Đan Mạch trận trước thì thua Croatia à, với tỷ số là 2-1 vì vậy nên là Croatia đã giành lại cái ngôi vị đầu bảng đó, với 10 điểm còn Đan Mạch thì à, sau 5 trận họ có 9 điểm Pháp thì à, sau 5 trận họ có 5 điểm trung bình là mỗi trận một điểm đấy họ có hai trận thua hai trận hòa và một chiến thắng anh em và đây cũng sẽ là cái thời gian để mà Pháp sẽ quay lại ờ, cũng như là lấy lại cái vị thế của mình. À, hiện tại thì kèo handicap Pháp đi làm khách trên sân của Đan Mạch Đấy, thì chấp có 0.25 thôi. À, mình cũng giải thích luôn cái mã kèo hai, chấp 0.25 này này. Lý do vì sao lại là cái mã chỉ là 0.25 thôi. Thứ nhất, giải đấu này như mình cũng đã nói rồi, không phải là giải đấu quan trọng uh, nhất của tất cả các cầu thủ cũng như là đội tuyển ok chưa à, thứ hai nữa là đan mạch là kỵ dơ của pháp à, những cái trận đấu cũng như là cái lịch sử uh, thi đấu của đan mạch với pháp ấy thì uh, phần thắng cũng nghiêng về à, đan mạch hơn so với pháp anh em nhé <clears throat> tiếp đến đấy là cái mã kèo là trên dưới tổng bàn thắng cả trận hiện tại thì cái mã kèo đang uh, rơi vào mức đấy là không uh, 2.25 chỉ 2.25 thôi cũng như là cái tài góc đang là 8.5 anh em Đấy. điểm qua một chút thì à, đội chủ nhà Đan Mạch à, hôm nay họ sẽ thi đấu với đội hình đấy là 3421 vẫn là cái đội hình à, khá là quen thuộc với chúng ta thôi tiền hàng tiền vệ 4 người và hai tiền vệ công đấy là Eriksen cũng như là Damgard và trung phong cắm của họ vẫn là Robber còn về bên phía của Pháp trận đấu này thì họ lại xoay sơ đồ chiến thuật rồi à, không còn là chơi với đội hình 4-3-3 nữa à, mà là chơi cũng chơi với đội hình đấy là 3-4-1-2 à, hơi ngược một chút so với Đan Mạch anh em à, hai à, người đá cao nhất trên hàng công đấy là Mbappe cũng như là Giroud và người hỗ trợ cho hai cầu thủ này đấy là Antoine Griezmann còn à, bộ tứ hậu vệ thì à, vẫn sẽ là Carlau, à, Tramendi Fofana Fofana thì trận trước đá khá là hay anh em nên trận này được đá chính luôn anh em này trận trước hình như là Can Camavinga là đã cặp với Trameni đúng không còn trận này thì ờ, do cái sự thể hiện cũng như là cái phong độ trận trước thì ờ, Fofana cũng được thi đấu ngay từ đầu uh, trận đấu này thì Mendy lại được đẩy đá lên tầm tiền vệ và hàng hậu vệ chỉ chơi với ba người thôi Saliba này uh, Varane cũng như là Barisi đấy tất nhiên là Pháp cũng như là Đan Mạch cũng đang gặp cái vấn đề về lực lượng khi mà họ cũng thiếu vắng khá là nhiều và Pháp thì uh, thiếu vắng nhiều nhất hầu hết hình như là mình nếu mà mình nhớ không nhầm thì Pháp là đội bóng thiếu hụt lực lượng nhất cũng như là có nhiều cầu thủ chấn thương nhất anh em. Tuy nhiên thì uh, Pháp luôn luôn có những cái tài năng cũng như là đội hình của Pháp rất dày đấy ở mọi vị trí. Nên là cái việc mà cầu thủ có chấn thương thì vẫn có những ờ, cái ờ, cầu thủ khác đá tròn vai ở những cái vị trí mà họ được thay thế anh em. <clears throat> Tất nhiên là điển hình thì ờ, Pháp thì vẫn thiếu đấy là Cabin Benzema, đấy Pogba, Enno Kante, à, theo Hernandez hậu vệ cánh cũng như là à, Lucas Hernandez trung vệ đang đá rất hay trong màu áo của Bayern Munich nhá. Thì à, không à, cần phải nói nhiều nhỉ nhận định thì cũng xong rồi cái việc mà Pháp có đội hình dài hơn cũng như là hiện tại cái lịch thi đấu của Nations League nó cũng rất là dài anh em chỉ à, vọn vẹn trong vòng một tuần mà đá đến tận mấy trận rồi đấy vì vậy là đội hình nào mà dày về mặt chuyên môn hơn thì chắc chắn là đội hình ấy sẽ có lợi thế hơn anh em mình sẽ nốt luôn đấy là chúng ta sẽ đi kèo Pháp à, chấp cả trận anh em nhé Pháp chấp cả trận 0.25 FT <clears throat> Đấy, đây sẽ là cái mã duy nhất mà mình sẽ đẩy cho anh em. Còn những anh em nào muốn chơi được nhiều mã hơn cũng như là muốn tham gia vào cái nhóm bóng của mình thì anh em cứ trực tiếp nhắn tin qua Zalo cũng như là Telegram nhé. Mình sẽ cho anh em vào nhóm để anh em chúng ta sẽ cùng chiến đấu cũng như là được các bet thủ ở trong nhóm kéo về bờ một cách an toàn. Đây cũng chắc chắn sẽ là ờ, cái mục đích của anh em khi mà nhắn tin cho mình đúng không? Vì thật sự mà nói thì những anh em mà nhắn tin cho mình thì hầu hết là anh em cũng đã thua tha khá là nhiều cũng như là anh em cần một uh, cái người tư vấn cũng như là một cái nhóm cũng như là cái nhóm chơi cũng như là cộng đồng chơi bóng chuyên nghiệp để anh em chúng ta có thể vào một cách an toàn đấy bây giờ thì anh em nào quý mến mình thì cho mình một like cũng như là một đăng ký kênh nhé à, tạm biệt anh em hẹn gặp anh em vào những video nhận định cũng như là soi kèo tiếp theo của mình